này nha nhé ta nó từ giữa mi mong cầu sư cha can đủ khư cụ tê nhi chỉ ê luôn để tê cụ chi cho ê ni tư chi li thân y rệ cho mi mong gò sư ni cho cho qua lộ tư la mong lần tư dọc sinh lý tư chi đăng e hung tư ni tư chi yo lệ li yên lo chi li thắng cả lu bi chi sinh rong rong cả chi ya chi cổ khai chế mong lưng tu mô tờ mua nhà hành ni mi mong cho 老师在看路，看公鸡在爱路的，对公鸡穿爱个你叫我落。từ là mong tu yo sen le la ni chi tha e ni te ji yo Lê Lê dân là chi Lê thân cả lư mi chi yên se ya cụ khai tu mi pa bè phu loa nhu nhã chê mu lăng tu ni mua cỏ ti lăng cho ti tu mô tọa nhớ nhẹ trẻ ôm hung gầu sư mà nè ai nhớ ta non được ye mi hong go sư pleng go do na ya ku ma lai cho niệm hong rong đạp đề là tô cả lư mi chế ngờ sư mù trơ cú ru chê chê yu rong cú lòng sư tê rơ tê rô rung chỉ tàn tuệ hung lăng tu khê tô địa tê mù tuệ lu pa cu ma mi hung gồ sư pleng gồ đâu nó yo cu ma lơ tọa niệm hung la tô cả lu mi chế 三母照姑娘一切月中中冷，是带着带着中鸡蛋对木冷，都里顾客当的对木对路帮年嘛，你哎。 xếp lệnh gòn đồ na yo cú to cả lu mi chế xe mù ra cú nhỏ chế chế ư so xe lộ la mù qua chế y nâng xí xí lu e chế ư tại trung tuệ xí ple ư chi mọa nhà cha mà cô là cha cả thế cô chế ni tư đa mông là lù lù cái chuyện cái chết là sĩ lù hà tại trung tuệ sĩ ple cả khai khăn sai cô mô tuệ Bà trời tu ni minh ông pleng gò rau na ya cu ta gò cả lu chén gò se mu ra cu nha chế yua so se lu la la we chế yi nâng cả sĩ sĩ lu e tại trong ple ư chi mùa nhà mùa cu trò lu tê chọc 来路切在了转在中对西不恩大梦来路路给真个在。拉西海在中对西不孤单这都得个。 该好古才那见你容易这本个老是瓦罗，那是谁在牛路这个哎呀古马来咋？mô rong ni đà đinh tô cà chê mô lăng cô ya wa ra wa dâng lu ma